Ờ, mọi người, hiện tại thì ở Phan Thiết, à, Bình Thuận thì có hai cái công trình mà hạ tầng giao thông đang được à, đón chờ để sớm đưa vào hoàn thiện. Đó là cao tốc dầu dây Phan Thiết và sân bay Phan Thiết. Thì hiện tại à, cao tốc dầu dây Phan Thiết có một số đoạn đường thì đã được trải thảm nhựa và dự kiến vào cuối năm 2022 này thì đưa vào thông xe. Hôm nay tôi sẽ cập nhật về cái tiến độ tháng 1 năm 2022 của sân bay Phan Thiết. Hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến đường đi vào sân bay Phan Thiết. Thì cách đây vài tháng thôi thì mọi người có thể thấy là chưa có tuyến đường điện để cấp điện vào sân bay Phan Thiết. Thì hiện tại à, tỉnh Bình Thuận đã bên điện lực họ đã đưa điện vào để cấp điện cho sân bay Phan Thiết. Đây là con đường vào sân bay. Thì mọi người có thể thấy xa xa kia thì à, rất là nhiều xe Công trình đang hoạt động để à, gấp rút thi công sân bay Phan Thiết. Đây là tuyến đường vào sân bay Phan Thiết. Thì từ đây vào sân bay Phan Thiết thì cách khoảng hơn 200 à, m. Hiện tại thì tôi không thể vào trực tiếp bên trong của sân bay Phan Thiết bởi vì đây là khu vực sân bay rồi quân sự nên à, quân sự dân sự nhưng mà trong công trường đang thi công thì không được phép vào để quay phim cho mọi người. Vì thế tôi có thể chỉ có thể đứng ở trên con đường vào sân bay thôi, cách khoảng tầm 200 mét thôi. Thì một cái đài công trình đang à, được thi công với hàng trăm cái loài máy à, công trình. Có máy à, múc, rồi xe chở đất, đó. rồi xe lưu, rất là nhiều xe. Thì dự kiến thì sân bay Phan Thiết sẽ đi vào hoạt động khoảng trong cuối năm 2024 hoặc là cuối năm 2023 đầu năm 2024 và người có thể thấy xa xa kia là núi à, Tajon. sân bay Phan Thiết thì nằm ở một cái khu nằm ngay trung tâm của thị xã Thiên, Thả Thiên, Thiên Nghiệp trung tâm khu du lịch quốc gia Mũi Né nhưng mà nó nằm ở một cái khu à, cũng khá biệt lập để có một cái mặt bằng rộng hơn 500 hecta phục vụ cho việc xây dựng sân bay thì sau này thì cái xung quanh sân bay thì sẽ có những cái khu đất thương mại dịch vụ rồi khu dân cư xa xa kia là những cái à, tua binh gió tại thị xã thiên nghiệp đây là xe của bên điện lực họ vào để họ bắt à, điện Hiện tại thì bên ờ, sân bay đang làm ờ, phần mặt bằng và làm các cái hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đường, rồi điện, rồi hệ thống ờ, thoát nước. Thì sau này mà còn những cái tiến độ mới hơn thì tôi sẽ review và cập nhật cho mọi người sau. Phía xa xa từ đây ra ngoài kia khoảng tầm 3 400 mét á thì có một con đường hai làn xe rất là rộng lộ giới 52 m chạy thẳng ra vuông góc với đại lộ Võ Nguyên Giáp hay là đường biển DT 706 từ vị trí sân bay Phan Thiết đi vào ờ, khu Xi Linh của tập đoàn năng Đông thì tầm khoảng 6 km đi ra Vịnh Mũi Né thì khoảng tầm ờ, chưa đến 10 km nói chung là nó nằm ngay trung tâm của khu du lịch quốc gia mũi né